Quý vị và các bạn thân mến, Mỹ và EU tăng cường viện trợ quân sự. Tổng thống Ukraine đưa ra tuyên bố cứng rắn về Bakhmut. Sau hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU tại Kiev, Mỹ và EU đã dồn dập công bố các hỗ trợ mới cho Ukraine, nhất là về vũ khí và phương tiện chiến đấu. Trong khi đó, trận chiến giành Bakhmut giữa các lực lượng Nga và quân đội Ukraine ngày càng căng thẳng. Ngày 3 tháng 2, Mỹ đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 2,17 tỷ đô la, bao gồm bom tầm xa có đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB sử dụng với các phương tiện bệ phóng tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS và vũ khí chống tăng Javelin. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Rader cho biết trong thông báo hôm nay bao gồm các khả năng phòng không quan trọng để giúp Ukraine bảo vệ người dân của mình cũng như là các phương tiện bộ binh bọc thép và nhiều thiết bị khác mà Ukraine đang sử dụng rất hiệu quả. Trong đó có Javelin, tên lửa chống tăng, đạn pháo và tên lửa tầm xa sử dụng cho HIMARS. Theo ông Ryder, kể từ năm 2014, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh trị giá 32 tỷ đô la cho Ukraine và kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine là 29,3 tỷ đô la. Trong gói viện trợ quân sự mới của Mỹ, đáng chú ý là việc Ukraine được cung cấp GLSDB sẽ giúp quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa gấp đôi so với tên lửa được phóng đi từ HIMARS. Vũ khí mới này có tầm bắn 150 km, xa hơn bất kỳ tên lửa nào mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trước đây, buộc Nga phải di chuyển tài sản ra xa tiền tuyến hơn nữa, khiến cho binh lính Nga dễ bị tổn thương hơn và làm phức tạp thêm các kế hoạch tấn công mới nào. Tuy nhiên đến nay thì Mỹ vẫn từ chối cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa MGM-140 Attack vì lo ngại rằng Kiev sẽ sử dụng các hệ thống này để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Vào cùng ngày, theo tờ Kiev Independent, sau hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU tại Kiev, Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cho biết 94 xe tải địa hình, 50 xe cứu thương và 13 phương tiện vận tải quân sự địa hình mới đã đến Ukraine theo cơ chế Hòa bình châu Âu EPF. Trên Twitter, ông Borrell viết rằng đó là một ví dụ cụ thể khác về việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền và người dân của họ. Đồng thời nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết. Tới nay thì tổng viện trợ quân sự của EU cho Ukraine theo EPF là 3,6 tỷ euro, tương đương với 3,9 tỷ đô la. Nếu tính từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ tổng cộng là 49 tỷ euro. Về phía Ukraine, tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine, Tổng thống nước này ông Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang tìm cách trả thù và chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ở phía đông và đông bắc nhắm vào các thành phố như là Bakhmut và Liman. Theo ông Zelensky, phía Nga muốn trả thù và họ muốn trả thù này chính xác ở nơi họ thực sự cần. Cho nên nhiệm vụ bây giờ là không cho phía Nga cơ hội đó cho đến khi quân đội của Ukraine được tăng cường vũ khí thích hợp và Ukraine có cơ hội làm được điều này. Tờ Kiev Independent cho biết các lực lượng của Nga dường như đang tăng tốc ở khu vực phía bắc của tỉnh Donetsk sau khi chiếm được thị trấn khai thác muối Soleda nằm cách Bakhmut khoảng 15 km về phía đông bắc. Khi trận chiến giành Bakhmut ngày càng căng thẳng, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề trong cuộc chiến tiêu hao tàn khốc kéo dài hàng tháng xung quanh thành phố. Mặc dù tình hình Bakhmut rất khó khăn, nhưng ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không giao nộp Bakhmut, đồng thời nhấn mạnh với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charlie Michael rằng chúng tôi sẽ chiến đấu chừng nào còn có thể khi đứng cạnh. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 3 tháng 2 thì phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zenikov khẳng định các xe tăng mới do các nước NATO cung cấp sẽ đóng vai trò là quả đấm sắt trong cuộc phản công của Kiev nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Ông Zenikov nói, Liên minh xe tăng mới với xe tăng chủ lực của các nước NATO. Chúng tôi cần điều này cho cuộc phản công. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng như là một nắm đấm sắt để chọc thủng tuyến phòng thủ của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng khẳng định nguồn cung cấp pháo 155mm của phương Tây là rất quan trọng đối với Ukraine để đối phó với các cuộc tấn công của Nga ở phía Nam và phía Đông. Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn cản Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 2 cho biết, chính phủ Ukraine sẽ có quyền quyết định cách sử dụng những tên lửa mới sử dụng cho hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp. Theo giới phân tích, tuyên bố này dường như xác nhận rằng lô vũ khí mới nhất mà Washington chuẩn bị chuyển giao cho Kiev sẽ bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất Bom đường kính nhỏ do công ty Boeing thiết kế là sự kết hợp giữa rocket M26 và bom đường kính nhỏ GBU-39, có thể phóng từ bệ mặt đất như là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270, MLRS và tổ hợp pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS. Với tầm bắn 150 km thì bom đường kính nhỏ có thể đánh trúng các vị trí của Nga nằm ở xa sau chiến tuyến tại vùng Donbass, tỉnh Zaporizhia và Kherson cũng như là phía bắc bán đảo Crimea. Trong thông báo đưa ra ngày 3 tháng 2, Trần tướng không quân Mỹ Patrick Ryder nói rằng các loại vũ khí bổ sung cho HIMARS sẽ có cả bom đường kính nhỏ và xác nhận thông tin mà Reuters tiết lộ hồi đầu tuần này. Ông Ryder nhấn mạnh Mỹ sẽ không ngăn cản Ukraine sử dụng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Khi nói đến kế hoạch tác chiến của Ukraine, rõ ràng thì đó là quyết định của họ. Vì thế tôi sẽ không nói hay là suy đoán về các hoạt động tiềm năng của quân đội Ukraine trong tương lai. Nhưng chúng tôi đã làm việc với họ để cung cấp những khả năng giúp họ hoạt động hiệu quả ở chiến trường. Ông Ryder khẳng định. Vẫn chưa rõ là Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch cung cấp bao nhiêu quả bom này cho Ukraine và liệu chúng sẽ được lấy từ kho dự trữ vũ khí của Mỹ hay cần được mua mới. Reuters trích dẫn tài liệu của Boeing cho biết đợt chuyển giao đầu tiên có thể diễn ra sớm nhất là vào mùa xuân 2023. Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết thời hạn chuyển giao có thể kéo dài tới 9 tháng, tùy thuộc vào thời điểm không quân Mỹ ký hợp đồng. Bloomberg cũng đưa tin đôi đợt hàng bom đường kính nhỏ sẽ chiếm 200 triệu đô la trong số 1,75 tỷ đô la mà Mỹ tài trợ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Lo ngại về việc Ukraine có thể dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga Phương Tây vẫn đang gấp rút cung cấp khí tài quân sự tân tiến cho Ukraine và huấn luyện binh sĩ nước này sử dụng để chống lại Nga. Dư luận đã dấy lên nhiều lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga và Moscow lập tức đưa ra cảnh báo. Những ngày qua, Mỹ và các nước phương Tây đã liên tục bơm các loại vũ khí khủng cho Ukraine, bao gồm các loại xe tăng tân tiến, hệ thống phòng không hiện đại, vũ khí tầm xa, song vẫn chưa bao gồm các dòng máy bay chiến đấu hiện đại. Dư luận lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga sau khi giới chức Mỹ đã nhiều lần bật đèn xanh cho khả năng này. Mới nhất thì người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn tướng không quân Raider ám chỉ rằng Ukraine có quyền tự quyết về cách sử dụng các loại đạn dược mà phương Tây chuyển đến cho nước này và Mỹ sẽ không ngăn cản Ukraine sử dụng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cùng với đó là tuyên bố ngày 4 tháng 2 của ông Fyodor Vernislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine rằng quân đội Ukraine sẽ không nương tay khi tấn công các địa điểm bên trong lãnh thổ Nga. Bất kỳ kho vũ khí hay là cơ sở quân sự nào trên lãnh thổ Nga đều là mục tiêu quân sự ở pháp và thủ đô Moscow cũng vậy. Phản ứng ngay lập tức trước các mối đe dọa tiềm tàng, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc cung cấp vũ khí tiên tiến hơn của Mỹ cho Ukraine sẽ chỉ phấp phải nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn của Nga. Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí tùy thuộc vào mức độ các mối đe dọa. Điện Kremlin nhắc lại lời cảnh báo đó của Tổng thống Nga rằng cuộc xung đột sẽ không kết thúc bằng xe bọc thép. Những kẻ lôi kéo các nước châu Âu bao gồm cả Đức vào một cuộc chiến mới với Nga tuyên bố một cách vô trách nhiệm rằng đây là một thỏa thuận đã xong. Những kẻ đang đánh cược rằng họ sẽ đánh bại Nga ở chiến trường rõ ràng không hiểu rằng chiến tranh hiện đại với Nga sẽ hoàn toàn khác đối với họ. Chúng tôi không gửi xe tăng của mình đến biên giới của họ nhưng chúng tôi có phương tiện để đáp trả và nó sẽ không kết thúc bằng việc sử dụng xe bọc thép. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã nhiều lần thừa nhận không khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ bởi vì điều này sẽ kéo Mỹ vào xung đột. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý rằng vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Các vũ khí này chỉ được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga